Tại nhiều huyện ven biển của tỉnh Cà Mau, số hộ gia đình xây dựng nhà có nền cao từ 1 đến 2 mét chiếm tỷ lệ khá cao. Người dân nơi đây thường gọi là nhà cao cẳng bởi loại nhà này đang tạo nét đặc trưng riêng vùng sông nước Cà Mau. Người dân chọn xây nhà cao cẳng bởi chi phí đầu tư chênh lệch không nhiều khi xây nhà có nền cao đổ sàn lót gạch so với nhà có nền thấp đổ đất lót gạch. Quan trọng hơn hết là mỗi khi nước dâng nên nhà sẽ không bị ngập. Cái mùa mà tháng 9 tháng 10 nước nó lên đó rồi cũng mấy rồi cái thêm mình cắt cao cẳng lên mình ở lỡ nước nó có lên <laughs> mình trên ở với một cái nó nắng quá mình xuống ở dưới này nè mình làm cao chút cái chán sạch sẽ rồi ở dưới nó cũng mát mẻ hơn cái nhà này thì thứ nhất là nó cũng mát thứ hai nữa thì nó cũng ứng phó vụ biến đổi khí hậu Chẳng những người dân chuộng xây nhà có nền cao mà ngay cả các cơ quan nhà nước hay các công trình công cộng cũng được thiết kế xây nhà có nền cao. Đặc trưng, đặc trưng của của, cái vùng Ngọc Hiển thì có như vậy thì có thể đó là thu hút được du lịch cũng như đó là cái cảnh quan tôi thấy đó là nó có khởi sắc hơn nếu được duy trì theo một hệ thống xóm làng khu dân cư và được xây dựng theo một quy chuẩn nhất định, mô hình nhà cao cẳng chắc chắn sẽ tạo ra nét đặc trưng rất riêng cho địa phương ven biển như Cà Mau.